Ai,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 thành viên của Hero Team để đăng kiếm hội cho mọi người nữa nha anh em Còn bây giờ thì chúng ta vào game thế nào Thì hôm nay nữa bạn ơi bạn có thể thấy là mình có mời Sammy vào trong đây để chơi cùng với mình luôn nữa bạn ơi Ok Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau vào game thế nào Let's go Ok các bạn ơi thì chúng ta đã vào được trong game nữa bạn ơi Và bạn thấy cái thế giới trong đây nhìn nó đẹp không Nó y hệt như là game mini world luôn nha các bạn nha Nhưng mà được cái là nó là phiên bản bắn súng các bạn ơi Đó ok rồi bây giờ chúng ta nhảy đâu đây ta để mình xem coi Hiện tại là khi mà chúng ta mở map lên chúng ta thấy là có rất là nhiều khu luôn Ok, hay là bây giờ mình nhảy ở khu làng chài đi Sam Có cái khu tên là làng chài nè Đó, mình sẽ nhảy ở đâu, đó nha thấy đâu Đây nè, à. cái khu làng làng làng làng làng chài á Cái khu này hình như là khu người ta hay câu cá hay gì Đặt tên là làng làng chài bạn ơi Ok, nhảy nè à, bây giờ mình sẽ nhảy xuống dưới nha ui các bạn thấy không lúc mà chúng ta nhảy xuống dưới á thì nó sẽ cho chúng ta một cái phi thuyền nhìn cực kỳ ngầu luôn bạn ơi wow ngầu thực sự ok nhảy xuống dưới nè Chiu. nhưng mà sao lâu quá ta ơi được rồi nè được rồi nè nhảy xuống vèo chuẩn bị đáp xuống đất nha ơi không biết nó đáp xuống đó nó có bị bị bởi cái tấm dáng bên dưới chúng ta tại cái phi thuyền này nặng lắm luôn á bùm ui rồi xong cái tấm dáng không bởi mà cái phi thuyền mình bởi nát luôn bạn ơi <laughs> trời ơi là trời ơi sammy bên kia kìa qua qua đây sam qua đây qua đây ok hello cá mập bơi bắt đầu ok bây giờ chúng ta sẽ vào trong nhà chúng ta lút đồ nha các bạn nha ừ. game này nó giống giống y hệt như là game PUBG hay là Free Fire vậy đó nhưng mà được cái là nó ở phiên bản đáng yêu Ui. hơn đấy ok không ơi tôi bơi dễ thương như nè tôi là có mà biết bơi nè Ê, dễ thương quá à ngồi nè nhưng chẳng lẽ con con cá mập nó sống trên bờ bà nội trời ơi trời nè, cá mập phải nè, bơi chứ không? đâu bà bơi, bơi đâu nè. bà bơi đâu bơi bơi bơi bơi bơi nè bắn nè bắn bắn bắn bắn bắn bắn cá mập Ờ, ờ, trời đất ơi. Trời ơi trời. Cái này biết sao không? Tự nhiên được tặng hai tụi mình được hai bộ đồ cái mập dễ thương không? Trời ừ. Trời, tất nhiên là tôi phải dễ thương rồi. Từ từ, bây giờ chúng ta đi vòng vòng và chúng ta lượm thêm đồ đi. Chúng ta mà gọi là không có nhiều đồ ha, là kẻ địch nó giết chúng ta. Cái gì vậy? Bông ơi, con cá mập. Gì? Tôi của tôi, cá mập của tôi bị treo nè. Trời ơi các bạn ơi, Đồng loại của Sammy chính là bé cá mập đang bị treo lên trên chuẩn bị làm thịt Ăn nó à, Ê vô duyên, ê ông kêu vô duyên kìa Trời đất ơi, cái mặt của tôi Trời ơi, giỡn xíu mà làm gì thế ghê à Ok, thôi mình vô lụm đồ nhanh đi Trời trời, cái bà ờ, này Tôi lên liền, à, Ui, cáo giáp nè Từ từ tôi phải lụm cáo giáp đã Tôi phải mặc cáo giáp này vô Ok, lụm nè Rồi, lụm lụm uh, Có ba lô nữa nè Trời trời, trong đây nhiều đồ xịn vãi okay. Ê, cho tôi vào với, tôi chưa có đồ nè bên đây nè bên đây nè bên đây có có nhiều đâu, súng nhiều, nhiều nhiều nhiều đồ không nào qua đây ok để tôi đi vòng vòng để có ai không nha ui sao ơi có một người có một người nó lại gần mình kia đâu đâu đâu mày, mày, mày, mày. mày hả mày ui tôi giết được nó rồi tôi giết được nó rồi để tôi lại tôi lụm đồ nó luôn ghê không để tôi mạnh đâu ui. ui cái mũ nè dễ thương nhở thằng này nó có k 98 luôn nè k 98 xịn lắm nha súng này ngắm xịn lắm luôn á ê có người có người có người tôi nghe tiếng súng ủa nữa hả nữa hả ông vậy không đâu mấy ông bớt không bớt không bớt tự nghe tiếng súng ok không sao không sao chắc chắc chắc nó, ở xa thế nó ở xa sam lo sam lụm đồ đi không phải nó nó giết ừ. mình đó ok bây giờ tôi sẽ tranh thủ tôi đi kiếm thêm đồ Ủa, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, có đứa quay phạm đây này đó đó đó nó kìa nó kìa nó nó lên tàu mình kìa à mày dám gọi là xâm nhập gia cư bất hợp pháp hả đâu đâu đâu đâu ê mày mày mày mày mày mày mày mày hả mày mày dám bắn Sammy mày rồi tôi giết nó rồi Sam mày. ui có thằng nữa kìa giết đó giết đó giết đó mày hả mày ui đông quá bên đây nè bên đây nè bên đây nè mày mày mày mày mày mày mày mày mày mày ui hết hết hết đạn hết đạn hết đạn nhảy nhảy nhảy bắt cua né mày hả mày ở bên kia nữa kìa sao bên kia nữa kìa bên kia nữa kìa bên kia còn hang bên kia còn hang ôi chỗ này nhiều địch quá ta ui đây nè đây nè mày mày ui hết đạn ơi hết đạn ơi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi lấy cái súng ngắn tôi bắn ok ui nó chết rồi hả trời may quá bạn ơi tôi bắn rồi ờ, trời ơi trời mấy thằng này khỏe quá ơi bên kia có một nàng công chúa kìa qua giết đó công chúa công chúa bắn hả này thì công chúa này chạy đâu cho hết công chúa ơi công chúa chạy đâu chạy bậy nè Trời ơi bà công chúa này bà nước các bạn Ê à, sao lưng nó kìa Sao lưng nó kìa Trời ơi nhiều vậy Nhiều quá Mà tôi hết đạn rồi Tôi hết đạn rồi cu cu cu cu cu. Mày hả Ok Mày mày mày Ui. Nhiều vậy Nhiều quá đông quá Lụm lụm lụm Trời ơi thôi Xong Mình... thôi bỏ xứ đi ông Phong Nhiều à. hả <laughs> Bỏ xứ gì Bà tranh thủ bà lụm đạn đi Không thôi tí nữa bà hết đạn mà không có đạn đâu mà bắn nó Ok Từ từ tôi phải đi tôi lụm thêm đạn này Đó Lụm hết lụm hết mình ở đây ừ. mình có gì mình, mình còn đó. cái viên vàng à ơi có con khủng long kìa có con khủng long nó tới kìa khủng long bà chúa mày mày mày mày hả mày khủng long này ồ oh, mình bắn đỉnh cao á bạn ơi mấy ông trong đây bắn không lại mình luôn à ok cho tôi lượm ít đồ coi à, à, sao lưng sao lưng sao lưng ôi ăn lén ăn lén nghe bắn lén nha ôi ôi nó mới bắn lén sau lưng mình đó bạn ơi ha à, mày mày mày chạy ra thét thằng kia đứng lại mày bắn lén tao mất hết máu rồi mày chạy hả mày đứng lại mày đâu à chạy <laughs> này Ôi Nãy thì chạy này Không ơi làm sao thấy đạn được vậy Hả Bà hết đạn sao, sao? Thấy... Bà bà bà thấy đạn hả bà thấy thấy thấy đạn nó có cái uh, phím thay thay thay thay thay đạn á Ôi ở bên đây cũng có người đang bắn nè Rồi tôi phải tôi phải ăn cho hồi máu ra Ok rồi hồi máu rồi Ê tự nhiên sự thay đạn cho tôi luôn Ê sao lên kìa sao lên kìa sao lên kìa Sao lên à, kìa à, à, Mày hả mày Tính làm gì Tính lại đây cho bắn lén hay gì <laughs> Ok Lại lút hết đồ của nó sao lẫm nè lẫm nè à, tôi có quá trời đồ luôn rồi sao ơi ok lên đây lên đây lên đây bây giờ mình phải chạy bo thôi hy vọng là chúng ta sẽ giành được top 1 các bạn ạ à. hiện tại là bây giờ đang có 23 người còn sống đó sam còn nhiều máu không còn tôi còn trăm mấy máu lận bà bà bà chờ lo bấm bấm bấm nút e để bà hồi máu đi nha không thôi là bà hết máu là bà không còn máu để bắn vào nó đâu mấy thằng trong đây mạnh lắm Ủa E hồi máu R mà ta Ai biết bà bà hồi máu là cái phím nào thì kể bà Còn tôi tôi hồi máu là phím E đó Từ tôi coi coi Ồ cẩn thận nha Mình sẽ núp trong nhà các bạn ơi Núp trong nhà coi cái thằng nào đi ngang coi mình bắn thằng đó Bây giờ mình vô trong thành phố đi sao? Đi đi đi Bây giờ mình chạy vô trong thành phố luôn à, <laughs> Bây giờ Phong, Phong nhìn tôi là Phong à, cái gì bắt tẹo <laughs> cá mập bắt càng bà làm gì cá mập bắt càng bà làm gì bà bò bò bò vậy đứng dậy trời ơi trời bà đi bà đi kiểu đó bò nó giết bà chết luôn á bà phải đi nhanh lên chứ ok rồi chạy vô đây chạy vô đây hy vọng là ở trong đây chúng ta sẽ kiếm được thêm nhiều kẻ địch nữa ui có quá trời người bị chết gì gì bo luôn kìa Ồ, oh, ok À ha, có một thanh niên đang bơi dưới nước mấy bạn ơi Đứng im bạn, bạn không được cử động Bạn mà cử động là mình bắn bạn đó nha nó đứng im thiệt luôn <laughs> bạn ơi nó sợ mình rồi ok thôi mình là người rất là có lòng nhân từ cho nên mình sẽ không giết bạn đâu mình sẽ chọi cho bạn một quả lựu đạn thôi để mình kiếm cái quả lựu đạn nào mình chọi bạn không rồi xong mình không có lựu đạn rồi mình tính chọi xuống dưới để giết bạn nhưng mà thôi mình sẽ cho bạn ra đi gọi là yên bình hơn bằng bằng bằng bằng bằng đấy chết queo trời đất ơi cái gì mà ác dữ vậy ác ừ, cái đó. gì mà ác trời ơi trời mình gặp kẻ địch là mình phải giết nó hiểu không chứ mình không giết Đấy. nó là nó giết mình cũng vậy à vô đây vô đây mình lụm mình lụm thêm thêm thêm thêm ui có con rồng cái phong rồng lửa kìa chú Ông, cha rồng đâu nè nè nó có rồng lửa ui, trời ơi con rồng bay trên trời kìa trời ơi ê mình mình mình bắn nó được không ta để mình bắn thử coi ôi, ôi mình bắn không được các bạn ơi mình không bắn được con rồng nha thôi giờ mình vô nhà mình núp đi đi nhanh lên nhanh lên bơi, nhanh lên bơi bơi hey bây giờ chúng ta đã lụm được rất là nhiều đồ trong đây luôn rồi các bạn ơi bây giờ mình nghĩ rằng chúng ta cần phải ra nơi khác ừ cái gì vậy Hình như có ai mới bắn chúng ta phải không Không Ủa? biết tôi Ê tính ra là tôi đứng kế bên bà mà rút súng rồi bà bắn tôi luôn hả Hả bà kia À tôi test không ông nội Ai test súng làm gì tôi, tôi, tôi tưởng có ai bắn một mình với giật hết cả mình luôn à? Trời ơi trời ok Bây giờ bọn mình sẽ mở bản đồ nè Để mình xem coi dòng bo đang ở đâu nha Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nông trại vui vẻ nha Hai thằng sau lưng không kìa À gì Gì Ui hai thằng sau lưng luôn À mày chạy hả mày À nó rơi xuống nước rồi Mày bay hả mày chết, chết mày đi đứa trốn xong con đứa xuống đi ủa nó đang bị gì à nó nấp đằng sau cây nó nó bị lắc nó bị lắc để tôi giết nó ờ, ờ, nó chạy kìa nó chạy kìa mình đuổi theo mình phải đuổi theo trời ơi mình không để cho đứa đứa nào nó sống được hiểu không lỡ nó lút đồ nó mạnh hơn mình sao mày hả mày chết đi mày này à, <laughs> phong quá mạnh mấy bạn ơi Ơ nhưng mà hình như mình hết máu mất tiêu rồi Mình phải băng bó lại Mình phải băng bó lại Ôi nhìn băng bó gì thương quá à <laughs> Sao dùng trời dùng trời Ok rồi bây giờ tôi lụm đồ của thằng này coi nó có gì không Lụm nè Ui nó có cây cây gọi là SKS này Ôi cây này cũng mạnh lắm nha Lụm cây này luôn Đó lụm hết Lụm luôn à, nằm súng red dot của nó luôn nè Đó ok rồi Ê có có có, có một người có một người đứng đây Ủa sao sao hồ trừ nó ngắm mình nhìn vậy Nó nhìn mình hồ trừ luôn á Ê hình như con này nó uống nhầm thuốc hay gì Nó nó bị giật giật giật giật nè sao ơi <laughs> Nó bị đâu, gì đâu Ê nó bị gì nè Ê nó bị Ê cái chuyện nó bắn cái chuyện nó bắn cái chuyện nó bắn À vô à Mày hả mày À thì ra thì ra nó dụ dỗ bọn mình lại gần nó sống đầu nó mới bắn bọn mình sam ơi con này nó ghê thiệt Ê, hình như tôi nghe tiếng bước chân nữa hay sao á nghe tiếng bước chân nữa hay sao á hình như có thằng lại, lại đang đến đây hay sao á thôi chạy chạy chạy sam ơi chạy chạy chạy nguy hiểm quá nguy hiểm quá chạy chạy trời nhiều người quá à. nguy hiểm quá chỗ này rất là nguy hiểm luôn mình không nên ở trong đây nữa <gasps> ôi ở bên kia có cái thính kìa có hầm thính kìa ờ, tôi tôi phải chạy qua tôi phải chạy qua, đó tôi làm thính à qua đó làm thính mấy bạn ơi à, hả gì à mày dám bắn sammy của tao hả mày mày mày dạ. hả mày rồi tôi giết rồi, tôi giết rồi Ôi, Sam Bà la làng làm tôi giật hết cả mình luôn Tôi tưởng là có cái chuyện gì chứ hóa ra chỉ là một thằng nhóc con Nó bắn bà thôi, có gì đâu mà sợ Có Phong ở đây, Phong sẽ luôn bảo vệ Sam, hiểu không? Đấy, ok <laughs> Lụm đồ nè Ui, trong đây có mấy cây súng mạnh nè Từ từ, để Phong để Phong sử dụng súng mạnh cho Sam nước lắm, Sam không biết sử dụng đâu Để Phong Đâu, nó ơi Nghe mà đau lòng vậy sợ rồi thiệt mà, Sam con cái Sam không biết sử dụng súng mạnh đâu Để cho Phong, Phong gọi là sử dụng mấy cây súng này Phong sẽ giết mà nó mạnh hơn hiểu không Ok, rồi bây giờ mình chạy bo mình chạy bo mình chạy bo hình như là gọi là à, dòng dòng bo nó vô rồi kìa chạy chạy chạy chạy Ôi, khoan hình như là chạy hướng hướng hướng hướng này hướng này hướng này nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh chạy nhanh lên chạy nhanh lên ok ok <laughs> nhanh chạy, lên chạy chạy, chạy chạy chạy ờ, chạy chỗ này cao quá chạy lên không được mình phải nhảy thôi bắt cua lên hey cha ờ, uh. bắt bắt cua lên bắt cua lên nhanh lên nhanh lên ok được, được, được. chạy chạy chạy chạy chạy ok mình phải chạy vô bo bạn ơi không thôi là bo nó bắn mình chết luôn á ui sao sam ơi mấy cái thằng kia nó đang bị bo giết chết quá trời luôn kìa bây giờ còn có bốn người thôi à Ui. Tính ra là Tính tính tính tính tính ra là mấy thằng này nó nướp quá bạn ơi Nó thấy dòng bo mà nó không chịu chạy cho nên nó bị bo giết chết hết luôn Bây giờ chỉ còn có bốn người thôi mà trừ mình với Sam ra thì có nghĩa là còn có hai người thôi bạn ơi Mình chỉ còn <laughs> giết được thêm hai người đó nữa là bọn mình sẽ giành được top 1 Ui, quá đơn giản Quá đơn giản luôn, ok Rồi đi đi đi đi đi Không mà cẩn thận nha, nó chơi núp lùm cái là tụi mình chết luôn á, tụi mình không biết nói gì luôn á ok thì bây giờ mình kiếm cái nhà đó mình núp vô hiểu không xong mình chờ nó qua rồi mình bắn nó hiểu không hiểu không sam ok rồi đi đi đi đi đi ok các bạn ơi chúng ta đã kiếm được một căn biệt thự ở trong khu rừng rồi nè bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ leo trên căn biệt thự này sau đó mình đứng trên đây mình núp nha các bạn nha để có thằng nào đi ngang qua đây mình sẽ bắn nó đó chỉ còn có hai người thôi là mình quyên rồi ok đi có cái dao kìa không cố lên kìa. cố lên cố lên Ôi, bà bây giờ người ta xài súng hết rồi bà còn xài dao làm gì bà xài dao nó bắn bà chết luôn á ok khoan trước tiên là tôi cần phải hồi nhiều máu hơn nữa tôi cần phải hồi tôi phải hồi hồi thật là thật thật là nhiều máu luôn cho nên bây giờ tôi sẽ sử dụng hồi máu ok à, tôi uống chai coca đã uống nhầm, tôi sẽ uống coca nha mình sẽ uống coca để mình hồi máu các bạn ơi đó ực ực ực ực đó quá trời coca luôn ờ trời bây giờ chúng ta sẽ vừa uống coca vừa nhìn xung quanh coi có hàng nào hay không <laughs> trời đó ơi tự mình đi nghỉ dưỡng phải không nghỉ dưỡng gì mà nghỉ dưỡng còn hai hàng nữa hai hàng này mà nó mạnh hơn mình là nó bắn mình chết luôn á chứ nghỉ dưỡng cái gì ờ trời ê à, ô đâu đâu đâu đâu nó đâu nó đâu đâu đây đâu đây à thấy mày rồi thấy mày rồi nha con chạy cho hết mày mày mày mày hả mày ok rồi một đứa nữa một đứa nữa một đứa nữa còn một đứa nữa còn một đứa nữa có lên có lên có lên chạy mình chạy mà chạy lại lại gần chỗ đó mình luôn nhiều khi nó đi chung đồng đội á mình đi nhanh nhanh nhanh nhanh ờ đúng rồi đúng rồi để để để ông ông đi để để để để tôi nhìn sau lưng cho Đừng ok lo, Sammy để sau lưng nha tôi sẽ để ở, ở okay, okay. Mặt. à chắc rồi, chắn okay. là có thằng nào đó nè <gasps> ủa ui ui quên rồi yeah Ok bạn ơi, vậy là trong trận đấu này mình và Sammy là hai người giành được top 1 mấy bạn ơi. tiền tiền tiền <laughs> tiền quá mạnh luôn trời ơi. Mấy bạn làm sao mà thắng được mình? Trời ơi mấy bạn ơi. Ok, rồi, đó mình được nhận thưởng này. Ui, mình giết được tận 8 mạng luôn Ghê chưa Ui, nhiều đó Mình nhận được MVP luôn nè Quá mạnh luôn các bạn ơi Wow Ui mình còn nhận được trang phục nữa này khi mà mấy bạn chơi trong game này nha mấy bạn không cần phải nạp tiền đâu mấy bạn vẫn có thể nhận được skin nha còn bạn nào muốn có skin vip hơn thì mấy bạn có thể nạp tiền nha bạn nha đó ok còn bây giờ mình mình không cần nạp tại vì là mình đã có được rất là nhiều đồ rồi à, thật ra cũng không nhiều lắm nhưng mà nói chung mình thích những cái đồ được tặng hơn thôi à, ok rồi và anh em thấy cái game này như thế nào nếu như mà anh em thấy thấy game này hay thì đừng quên là hãy để cho mình một like một share và nhớ nhấn subscribe đăng ký hội cho kênh youtube của mình nha các bạn nha và mấy bạn cũng đừng quên là hãy qua bên kênh youtube của Sammy cùng với các thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người nữa nha anh em còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau anh em đừng quên là hãy tải game mới của Midi World về để chơi cùng với mình nha anh em nha mình sẽ để link tải ở bên dưới phần mô tả phần bình luận nha các bạn cảm ơn các bạn rất là nhiều Bye bye Nếu như các bạn muốn mình chơi game này nhiều hơn nữa Thì đừng quên là hãy để cho video này đạt được uh, à, 5.000 like Mình sẽ làm video tiếp theo nha Ok Bye bye Bye bye